xuống con ngựa đêm hí bạt gió lục lạt vang núi rừng ngựa dân giật gõ vó đèo xa đưa ta xuống xa pa xa pa núi đơn hoa thông đào xuân xích ca gieo dắt một điều khen gọi người duyên trao duyên chân trần dập dịch chờ tình tiếng kèn môi say dịu trong tranh lời hát ngỡ câu thơ vẫy xòe lượn như mơ chợ tan con trai gái vẫn ngần ngơ lời hát ngỡ câu thơ vẫy xòe lượn như mơ chợ tan con ngây ngất ngưỡng mần mơ con ngựa đêm hí bạch gió lực lạc vang núi rừng ngựa dân giật cọ vó đèo xa đưa ta xuống xa pa xa pa núi đâm hoa thông đào xuân xuyến ca gieo dắt một điều khen gọi người thương gọi bàn tình hừ hừ hừ hừ gọi bàn tình hừ hừ hừ hừ trao duyên trao duyên sương mơ răng rắc chờ tình môi mộng thân tóc mềm bồng bềnh kèn lá hát ngân nga với bạn tình xa pa chợ tan còn ngây ngất hương mận hoa ta nhớ mãi xa pa nhớ chờ tình xa pa hẹn lần sau em nhé lại tìm nhau mưa răng rắc chờ tình môi mỏng thơm tóc mềm bồng bềnh kèn lá hát ngân nga với bạn tình xa pa chờ tan còn ngây ngất hương mận hoa ta nhớ mãi xa pa nhớ chợ tình xa pa hẹn lần sau em nhé lại tìm nhau về nhớ mãi xa pa bạn tình xa Sapa mùa mận tam hoa tới lại tìm nhau